Ngày này là ngày Tân Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bạch lập kim, ngày tân tỵ tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, bạch lập kim, kỵ tuổi, tân hợi, kỵ hợi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi, hình thân hại dần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 sau nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch. Sau thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự. Sau lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sau dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sau thiên ân, tốt mọi việc. Sau thiên thủy, tốt mọi việc. Sau 6 trong ngày gồm có sau thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao vàng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao quà tú, xấu đối với cưới hỏi, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Tý được thiên tài che chở nên đường tài lộc khởi vượng. Thu nhập của con giáp này tăng vọt. Nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư ngắn hạn, kinh doanh bên lề. Bạn có thể tính toán và điều chỉnh lại để nguồn thu chính và phụ đều được đảm bảo. Công việc ở thời điểm này cũng khá thuận lợi. Mọi việc suôn sẻ giúp cho người tuổi Tý như được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Bên cạnh đó, bạn vẫn cần tới sự chỉ dẫn của cấp trên để rút ngắn con đường tới thành công, nên hãy học hỏi khi có thể. Về đường tình duyên lại gặp phải nhiều trở ngại trong ngày do ngũ hành xung khắc. Người độc thân loay hoay với việc tìm cho mình người phù hợp. Tuổi Tý mong chờ rất nhiều vào tình yêu, và hôn nhân nên càng dễ thất vọng khi thực tế không giống như những gì mình tưởng tượng. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tài lộc khởi vượng, thu nhập tăng vọt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc ở thời điểm này khá thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, phát huy năng lực tốt hết mức có thể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 tị dậu sửu che chở cho vận trình của người tuổi sửu, giúp bạn đón nhiều tin vui bất ngờ. Công việc trong ngày tiến triển rất thuận lợi. Bạn được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Về tình hình tài chính trong ngày cũng đang thu về nhiều kết quả khả quan. Người tuổi sửu trong hôm nay dễ dàng phát tài, tiền bạc ao ao đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thì bạn lại phải làm việc cật lực. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến, mà ngay cả chuyện tình cảm của Sử cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, đều chấp nhận nhún nhường một bước để gìn giữ hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc trong ngày tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Do cuộc diện tương hại tác động, người tuổi dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc vào ngày này. Bản mệnh có điểm báo tiểu nhân phá hoại, khiến cho bao công sức gây dựng từ trước tới nay thành công cốc. Con giáp này sẽ cần đến rất nhiều nỗ lực cũng như may mắn để vượt qua những khó khăn trước mắt. Một điều khiến cho người tuổi dần mệt mỏi nữa là chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay cũng không như ý. Con giáp này đang trong khoảng thời gian tài vận biến động không ngừng. Tuy kiếm được tiền, nhưng cảnh báo về những chuyện bất ngờ có thể xảy ra khiến cho bản mệnh rất dễ mất tiền oan. Mộc sinh xuất cho hỏa, còn khiến con giáp này phải trải qua nhiều chuyện buồn về tình cảm. Hai bạn gặp nhiều bất đồng và mâu thuẫn gây tổn hại cho mối quan hệ hiện tại. Người độc thân chưa thể tìm được một nửa ưng ý khi bạn không thấy vừa ý bất cứ người nào bên cạnh. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có điềm báo tiểu nhân phá hoại, công sức đổ bể. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cần nhiều nỗ lực để vượt qua những khó khăn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, tài vận biến động không ngừng, cẩn thận mất tiền. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, phải trải qua nhiều chuyện buồn về tình cảm. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, đôi lứa gặp nhiều bất đồng và mâu thuẫn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 con giáp này chưa thực sự tập trung cho công việc, dẫn đến dễ dàng mắc nhiều sai sót không đáng có, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cũng như hiệu quả của công việc. Tuy nhiên, cũng may bạn dần nhận ra được những sai lầm của mình và có những động thái cải thiện tinh thần làm việc, tập trung hơn để hoàn thành đúng tiến độ. Cố gắng phát huy hơn nữa, chắc chắn những thành quả mà bạn nhận được sẽ không khiến bạn thất vọng. Hôm nay cũng là một ngày không được may mắn về phương diện tài chính của Mão, do bản mệnh không có tài tinh chiếu mệnh, Tài lộc có phần bất ổn khi tiền bạc vào nhiều nhưng dễ tiêu hao. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ. Cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Nhiều việc xảy ra không được như mong muốn. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Dễ mắc sai sót do chưa tập trung làm việc. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Tiến độ và hiệu quả của công việc sụt giảm. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc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 Xem tử vi cho thấy, kiếp tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi thìn, cảnh báo bản mệnh về tai họa hao tài, mất đồ. Tốt nhất không nên tiến hành đầu tư, tham gia vào dự án mới hay cho người khác vay mượn tiền bạc trong ngày này, kẻo vướng họa thiệt thân. Ngoài ra bạn cũng cần bảo quản đồ đạc, tài sản khi tới những nơi đông người, chứa để hứa hênh cho kẻ xấu lấy trộm. Công việc không có nhiều tiến triển, con giáp này làm việc đều đều, cũng không có người nâng đỡ nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định. Mọi việc đều cần quá trình tích lũy nên đừng quá nóng vội. Hãy học hỏi từ những vấn đề nhỏ nhất để có hành trang vững chắc cho tương lai. Bù lại, chuyện tình cảm trong ngày có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ ngũ hành hòa sinh thổ, người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương. Việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình với người ấy thôi. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đề phòng có tai họa hao tài, mất đồ xảy ra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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy chính ấn chiếu mệnh tiếp thêm năng lượng cho người tuổi Tỵ trong một ngày gặp khá nhiều điều may mắn. Đường công danh sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao, bạn biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Bạn nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm tài lộc thăng hoa rực rỡ, nguồn thu của người tuổi tỵ tăng lên gấp bội. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều có tiền bạc dùng dình đầy tay. Bạn nên tích lũy những khoản thích hợp để đảm bảo cho tương lai. Niềm vui còn tới với người tuổi tỵ ở phương diện tình cảm, khi mối quan hệ giữa bạn và nửa kia khá ổn định. Dù không phải lúc nào hai bạn cũng trao cho nhau những lời mật ngọt nhưng cảm giác yên bình và sự an toàn khi ở cạnh nhau không gì có thể đánh đổi. Cả hai quen dần với sự có mặt của nhau, không nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn gì nhiều. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đường công danh sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, biết sở trường của mình và làm thế nào để thành công. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tài lộc thăng hoa rực rỡ, nguồn thu tăng lên gấp bội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 có nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt. Nhìn chung hôm nay bản mệnh sẽ bận rộn hơn hẳn, phải làm việc chăm chỉ thì mới thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai. Sự nghiệp đang trong giai đoạn cần tập trung, dồn nhiều sức lực, nên con giáp này sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi khi bị ép tiến độ. Càng được cấp trên tin tưởng thì trách nhiệm càng cao, đồng nghĩa bản mệnh cũng sẽ phải thận trọng hơn trong mỗi quyết định của mình. Chuyện tình cảm khá thuận lợi, người độc thân có thể sẽ nhận được những lời mời hò hẹn từ người khác phái. Hãy thoải mái như mình vốn có, đừng quá căng thẳng, cũng đừng đặt nặng việc phải phát triển mối quan hệ ngay tức khắc, hãy để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, vận trình tài lộc rộng mở, có nhiều cơ hội làm ăn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, nhận thêm công việc bên ngoài, thu nhập tốt. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 ngày 24 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Ngày tỷ kiên độ mệnh, người tuổi mùi có nhiều động lực để phấn đấu, cố gắng làm việc. Bạn biết điều mình mong muốn, cũng hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình ở phía trước nên có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Khó khăn sẽ chỉ càng khiến quyết tâm bên trong bạn thêm sục sôi. Hôm nay cũng là một ngày may mắn về tài lộc đối với người tuổi mùi. Nếu có dự định gì về việc đầu tư hay kinh doanh thì đây là lúc để bạn bắt đầu, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng khi hợp tác với ai đó, tránh vì cả tin mà kết giao nhầm kẻ tiểu nhân lừa lọc. Ngũ hành tương sinh cũng giúp tình cảm nhiều khởi sắc. Cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo giúp bạn thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, ảnh hưởng cả đến danh tiếng của bản thân. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có nhiều động lực để phấn đấu, cố gắng làm việc,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 phức tạp lên bất chấp hậu quả. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tài lộc của các con giáp này. Các nguồn thu có dấu hiệu chững lại, đầu tư kinh doanh cũng chưa hiệu quả. Tiền vốn bỏ ra chưa thể thu lại khiến bạn khá sốt ruột và có thể đưa ra quyết định sai lầm trong lúc nóng vội. Chuyện tình cảm cũng không được tốt cho lắm. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, dường như bản mệnh đang cần sự đổi mới trong chuyện tình cảm để không đi vào lối mòn nhàm chán. Dù mọi thứ chưa đến mức đổ vỡ, nhưng những vết rạn nứt đã xuất hiện khá rõ câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, có một ngày làm việc không thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tâm trạng không ổn định, dễ bị ngoại cảnh tác động. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, dễ xảy ra tranh cãi do chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, các nguồn thu có dấu hiệu chững lại. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, cần thêm sự đổi mới trong chuyện tình cảm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 bạn có thể vượt qua được khá nhiều thử thách phía trước và tiến bước tới mục tiêu đã định. Sự hậu thuẫn và san sẻ từ đồng nghiệp và cấp trên tạo ra động lực không nhỏ cho con giáp này. Công danh phát đạt, tài lộc cũng cực kỳ tốt trong hôm nay. Bạn đang có những có dấu hiệu tốt lành về tài lộc, cho thấy nguồn thu nhập trong ngày của dậu cực kỳ dồi dào, tiền về túi, ngoài nguồn thu chính còn có cả nguồn thu phụ. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa theo ý thích mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Hôm nay còn là ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân sẽ sớm tìm được người khiến cho trái tim mình rung động. Người đã có đôi, có cặp, có một ngày tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Cả hai cùng cảm thấy không thể thiếu được đối phương và dành nhiều thời gian để ở bên nhau. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp trên đạt thăng tiến. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, vượt qua được khá nhiều thử thách phía trước,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 Tử vi thứ 6, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày này đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại. Tiếp tài giáng họa làm cho tiền bạc khá ảm đạm do các khoản đầu tư chưa thu lợi nhuận. Còn nguồn thu từ công việc chính thì chỉ có hạn, vậy nên bạn cần tiêu pha có kế hoạch, kẻo chưa hết tháng đã hết tiền, thậm chí còn vướng phải họa mất tiền, khiến tình hình tệ hơn. Công danh, sự nghiệp của bản mệnh cũng gặp nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh, khi bạn không thực sự coi trọng những quy định đã được đặt ra từ trước đó, khiến cho mâu thuẫn, bất đồng trong tập thể ngày càng lớn. Nếu không sớm thay đổi thái độ, bạn sẽ có thể đánh mất vị thế mà mình đã xây dựng từ trước đó. Dù ngũ hành tương sinh, nhưng người tuổi tuất thể hiện sự nhiệt tình quá mức, rất dễ khiến đối phương cảm thấy bạn có phần vô vập, chưa đủ chín chắn. Tốt nhất bạn nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, chủ động nhưng có chừng mực để đối phương từ từ tiếp nhận nhé. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tài lộc ảm đảm, đầu tư chưa thu lợi nhuận. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, cần tiêu pha có kế hoạch kẻo chưa hết tháng đã hết tiền. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công danh sự nghiệp gặp nhiều vấn đề bất ngờ. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, có thể đánh mất vị thế đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, nên để mọi thứ trong tình cảm thuận theo tự nhiên,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 muốn phá hoại vận trình, cướp lấy những thành quả mà bản mệnh đã phải rất vất vả để giành lấy cho mình. Bạn được khuyên nên hành xử khéo léo, tránh rước tai họa vào người. Ngày này hung tinh đeo bám, có thể khiến tài chính của bản mệnh gặp nhiều bất lợi. Tiền bạc cứ thể như nước chảy khỏi tay, bạn càng nóng vội càng dễ mất tiền. Tuổi hợi cần phải có kế hoạch chi tiêu tài chính phù hợp để không phạm phải sai lầm, đánh mất tiền bạc trong tay. Ngày này với người tuổi hợi, không được ngũ hành ủng hộ, con giáp này vì muốn trốn tránh cảm giác lạc lõng và cô đơn, khi thấy mình vẫn còn độc thân mà những người xung quanh đều đã có đôi có cặp nên có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Những hành động mù quáng nhất thời sẽ khiến bạn phải hối hận về sau. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, đề phòng kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, dễ bị cướp đoạt thành quả đã vất vả xây dựng. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc,